Xin kính chào quý vị và các bạn Bình thường là mỗi 20 à, giờ 30 phút tối chủ nhật hàng tuần là chúng tôi xin à, giới thiệu cho quý vị và các bạn về à, câu chuyện đời thường Và ngày hôm nay là câu chuyện đời thường ngày hôm nay rất đặc biệt Hôm nay là ngày 28 tháng 6 Ngày gia đình Việt Nam và bài viết ngày hôm nay chúng tôi nói đến vai trò của gia đình trong xã hội ngày nay chúng tôi nhận chúng tôi đọc tin này nguồn từ à, báo Bình Phước online và trong những năm qua thì các à, văn kiện đảng đều đề cập đến việc xây dựng gia đình thời đại mới và khẳng định vai trò của gia đình đối với phát triển của đất nước. Đại hội 11 Đảng ta khẳng định rằng là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội. Và hội nghị lần thứ 8 Trung ương khóa 11 Đảng ta tiếp tục khẳng định tạo được môi trường sống an toàn, thân thiện nó phát triển toàn diện cho thanh thiếu niên trẻ em và quan tâm chăm sóc và vai trò ờ, chỉ huy cho người cao tuổi chủ động công tác gia đình thực hiện bình đẳng giới và giảm mất cân bằng giới tính của trẻ sơ sinh và điều đó cho thấy là giai đoạn ờ, hiện nay gia đình có vị trí vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội ở đây gia đình không chỉ là tế bào của xã hội gia đình không chỉ là tế bào xã hội tự nhiên mà là còn à, một à, đơn vị kinh tế của xã hội. Gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực và chất lượng phục vụ à, của đất nước. Gia đình có vai trò quyết định đối với sự hình thành và phát triển của xã hội. Trước những chuẩn mực giá trị tốt đẹp của gia đình được tiếp nhận, góp phần xây dựng tô thắm làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc thì Đại hội 11 Đảng ta khẳng định rằng là gia đình là môi trường quan trọng trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách góp phần à, chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước và có ý thức làm chủ, à, trách nhiệm công dân, có trí thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình và có tinh thần quốc tế chân chính. Con người Việt Nam chỉ có thể à, được trang bị những phẩm chất tốt đẹp nếu như ở một môi trường xã hội tốt. Môi trường đó trước hết là từ mỗi gia đình, mỗi tế bào của xã hội gia đình chịu trách nhiệm trước về xã hội về sản phẩm của gia đình mình thì có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái cung cấp cho những ờ, cho xã hội tạo ra những công dân hữu ích cùng với nhà trường thì ờ, gia đình tham gia tích cực nhiệm vụ dạy người dạy chữ tạo ra lực lượng hoạt lao động tương lai chất lượng cao gia đình chính là đơn vị xã hội đầu tiên là cung cấp lực lượng cho lao động xã hội và từ những người lao động chân tay đơn giản đến lao động trí óc đều được sinh ra và nuôi dưỡng và chịu sự giáo dục của gia đình gia đình không chỉ giữ vai trò nền tảng tế bào của xã hội mà còn là môi trường quan trọng trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách con trẻ gia đình là nơi giữ gìn vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của con người việt nam dân tộc việt nam và hình thành trong quá trình lịch sử dựng nước giữ nước đó là lòng yêu nước lòng quê hương yêu thương đùm bọc lẫn nhau à, thủy chung chữ hiếu nghĩa hiếu học cần cù sáng tạo trong lao động bất khuất và kiên cường vượt qua mọi khó khăn và thử thách gia đình chính là nơi tiếp thu và giữ gìn lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua các câu chuyện cổ tích ca dao tục ngữ cha mẹ ông bà và người thầy đầu tiên dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm hồn phát triển tư duy từng bước giáo dục hình thành nhân cách cho con của mỗi con người qua lao động, qua việc xử lý mối quan hệ hàng ngày, gia đình đã truyền thụ cho con trẻ những nét đẹp truyền thống của gia đình, dòng họ và truyền thống của văn hóa dân tộc. Từ đó, mỗi cá nhân hình thành và bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tính cộng đồng, lòng nhân ái, tinh thần tự lực tự cường, anh hùng chiến đấu và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hòa bình, chăm chỉ cần cù trong lao động sản xuất. Gia đình cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng tới số lượng và chất lượng dân số và cơ cấu dân cư của một quốc gia. nền tảng từ những viên gạch đầu tiên, trong mỗi gia đình, vai trò của cha mẹ có vị trí tối quan trọng. Theo truyền thống Việt Nam thì đàn ông thường là chủ của gia đình. Người cha là trụ cột, là biểu hiện của nhân cách văn hóa cao đẹp nhất để con cái học tập và noi theo. Còn người mẹ là chỗ dựa là hạt nhân tâm lý chủ đạo, nguồn lửa sưởi ấm yêu thương trong mỗi gia đình và tình cảm vô tận của các con. Vì thế gia đình là cái nôi văn hóa đầu tiên và hình thành nhân cách cho con trẻ. Xã hội chuyển động ngày một nhanh hơn các tế bào của xã hội chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thế giới bên ngoài đặc biệt là từ thế giới internet chịu tác động bởi à, hàng hóa và kinh tế thị trường nên văn hóa đang có biểu hiện xuống cấp về những tác động xấu của đời sống xã hội mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã kích thích nhu cầu ham muốn vật chất ít chú trọng tới tinh tình cảm tinh thần và xung đột gia đình tình trạng xung đột gia đình dẫn đến đổ vỡ và ly hôn ngày càng gia tăng và làm cho gia đình không được bền vững. Vì thế, để tạo dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai, phải bắt đầu giáo dục con trẻ trong gia đình. Trước khi những mầm non ấy đặt chân tới trường và tiếp xúc với môi trường xã hội, đó được xem là những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên nhân cách của một con người, một thế hệ. Và trong giai đoạn hiện nay ấy, thì để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thì cần có sự chung tay và góp sức toàn xã hội là trách nhiệm của mỗi gia đình mỗi con người cụ thể và chúng tôi xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video vào chủ nhật tuần sau lúc 20 giờ 30 phút xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn